Xin chào tất cả các bạn Hello, xin chào tất cả các em Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị Hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Thế nên nếu như các bạn đã có thể quay trở lại phần phát trực tiếp này Thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nha Ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng với nhau ôn tập một trong số những bài thơ đã rất lâu rồi không trở lại để thi đại học cũng chừng khoảng 11 năm rồi thì Sóng chưa quay về Và không biết năm nay thì Sóng có quay về hay không Thế nhưng ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập lại bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhá một niềm tin bất diệt luôn à Thế à <laughs> Yên tâm Chị sẽ còn ôn cả văn xuôi với các bạn nữa cơ Thế nên các bạn cứ bình tĩnh nhá Nhưng đương nhiên trong khuôn khổ của những cái buổi ôn tập cùng với các bạn như thế này Thì chị sẽ chỉ có thể ôn cho các bạn những cái phần chính thôi Còn lại để kỹ lưỡng hơn Thì hãy gặp nhau trong khóa học 10 ngày cùng với chị Hiên nhá Đồng ý không? Xin chào các em Hello, xin chào các bạn 400 bạn rồi đồng ý Chúng mình sẽ cùng đợi 500 bạn rồi bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay nha trong mơ còn thức Về đời tan thành muôn tiếng yêu qua biển rộng Để đến trăm năm còn mơ Giữa cuộc đời Rồi ok, sắp được 500 bạn rồi ạ à. Chuẩn bị bắt đầu luôn cùng với chị nhá Đồng ý, bắt đầu luôn thôi Được không ạ? Đã nói là 300 bạn bắt đầu thì bây giờ sẽ 500 bạn bắt đầu thì sẽ bắt đầu luôn cùng với chị Trong buổi tối ngày hôm nay Các bạn thân mến Thật ra thì ờ, trước đây ấy Chị biết đến nhà thơ Xuân Quỳnh không phải lần đầu tiên là qua bài thơ Sóng đâu Cũng không phải là lần đầu tiên là qua bài thơ Tiếng Gà Trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh đâu Mà chị biết tới nữ nhà thơ này qua một cái bài thơ rất là giản đơn trước đấy Xuân Quỳnh đã từng viết mang tựa đề là Con yêu mẹ. Các bạn biết bài thơ này không ạ? Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu, trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Thế là người con mới bảo là con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi, từ phố này đến phố kia, con sẽ gặp ngay được mẹ. Mẹ bảo là Hà Nội còn là rộng quá, các đường như nhện răng tơ, nào những phố này phố kia, gặp mẹ làm sao gặp hết. Con yêu mẹ bằng trường học, suốt ngày con ở đấy thôi, lúc con học, lúc con chơi là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường, còn mẹ lại ở một mình thì mẹ nhớ con lắm đấy. Tính mẹ cứ là hay nhớ lúc nào cũng muốn bên con nếu có cái gì gần hơn, con yêu mẹ bằng cái đó. À mẹ ơi có con dế Luôn trong bao diêm con đây Mở ra là con thấy ngay Con yêu mẹ bằng con dế Đấy là cái bài thơ đầu tiên Mà chị biết về Xuân Quỳnh Là một trong số những cái bài thơ Mà bản thân chị nghĩ rằng là cũng là một trong số những cái bài thơ chúng ta thấy Xuân Quỳnh bên cạnh việc viết thơ về tình yêu ấy Thì Xuân Quỳnh còn viết một những cái bài thơ dành cho thiếu nhi Với những cái tựa đề giản đơn như thế nữa Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại với một trong số những bài thơ được coi là Bài ca tình yêu tuổi trẻ của Xuân Quỳnh Đó là bài thơ Sóng các bạn nhé Khi mà học về bài thơ này chị đã nói cùng với các em rồi Trước tiên chúng ta sẽ phải ghi nhớ thông tin về tác giả Xuân Quỳnh trước. Được không ạ? Ghi nhớ thông tin về tác giả Xuân Quỳnh trước Chị sẽ chỉ trọng tâm cùng với các bạn về những vấn đề liên quan tới sự nghiệp văn học thôi nhá Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên góc phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Và cũng chẳng sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Đó là hai cái vần thơ mà chị nghĩ rằng là nó sẽ dùng để chốt một cái vấn đề. Đó chính là vấn đề gì nhở? À, đó chính là Xuân Quỳnh là người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Đây là nói về con người của Xuân Quỳnh để yêu và làm thơ. Được không nào? Đây là cái sứ mệnh. Có lẽ chính là cái sứ mệnh mà Xuân Quỳnh đã được ban để xuất hiện ở trong cuộc đời này và để lại những cái vần thơ cũng như là một cái tình yêu tuyệt đẹp trong cuộc đời này phải không ạ? Nếu như nói về sự nghiệp văn học của tác giả này Sự nghiệp văn học Thì các bạn sẽ nhớ chú ý giúp chị rằng Trước khi biết bước vào văn nghiệp nhá, trước đấy ấy, thì Xuân Quỳnh phát hiện ra được cái tài năng của mình đó chính là gắn bó với môn nghệ thuật múa và sau đấy thì Xuân Quỳnh còn được lựa chọn vào gì nhỉ? À, Xuân Quỳnh còn được lựa chọn vào Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương Từng đi biểu diễn ở trên rất nhiều những cái sân khấu khác nhau Thế nhưng sau này Xuân Quỳnh tâm sự rằng là Bởi vì là cái ngòi bút ấy có sức mạnh lớn hơn là ánh đèn sân khấu Thế nên Xuân Quỳnh đã chính thức dừng lại nghiệp múa của mình Để chuyển sang viết báo và làm thơ Đồng ý không ạ? Chuyển sang viết báo và làm thơ Chúng ta thấy đề tài trong những tác phẩm thơ của Xuân Quỳnh thường viết Một sẽ là thơ viết cho thiếu nhi và thứ hai là thơ viết về đề tài tình yêu. Đây là hai đề tài nổi bật nhất trong những vần thơ của Xuân Quỳnh. Được không ạ? À? Hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Chúng ta cũng thấy rằng là nói về giọng thơ của Xuân Quỳnh thì bao giờ cũng vậy. Xuân Quỳnh vẫn thường bắt đầu tiếng thơ của mình từ những điều giản đơn nhất. Đó là một giọng thơ gần gũi, giản dị, đôn hậu. Được không ạ? À? Nhẹ nhàng. Đúng chưa nào? Tươi tắn, chứa đựng trong đó đầy những cảm xúc Thế nhưng trong những cảm xúc ấy, bên cạnh niềm vui, sự trọn vẹn hiến dâng cho tình yêu, còn là gì nữa? Còn là những chăn trở âu lo thường thấy. Được không ạ? À? Còn là những chăn trở âu lo thường thấy. Nếu như nói về phong cách nghệ thuật của nhà thơ Xuân Quỳnh, thì đôi khi người nghệ sĩ này, nhà thơ này còn bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ. Điều cốt yếu là diễn tả toàn bộ những cái cảm xúc trong trái tim của mình. Đó là điều mà bản thân Xuân Quỳnh mong mỏi nhất. Được không ạ? Đó chính là điều mà bản thân Xuân Quỳnh mong mỏi nhất. Ok chưa nào? Xuân Quỳnh đã từng viết ở trong những vần thơ của mình như thế này Đó là Chả dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cài Nên nếu cần anh bán nó đi ngay Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình em với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em Để rồi cuối cùng Xuân Quỳnh viết Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi có thể thấy rằng là tất cả những gì mà Xuân Quỳnh viết đều bắt đầu từ những điều rất giản đơn trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi có những mối quan hệ mà tưởng chừng thực sự rất khó để để nói chứ không phải là giải bày trong thơ thì Xuân Quỳnh cũng đã làm và thực hiện rất trọn vẹn điều đó. Ví dụ đó là cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đúng không ạ? Mẹ đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Các bạn biết bài thơ này không? Rồi nhá, ok Thì đấy là nói về một số những cái nét chính trong sự nghiệp Văn học của nhà thơ Xuân Quỳnh Thật ra ấy, còn có rất là nhiều những cái điều khác nữa mà chị muốn chia sẻ cùng với các em Thế nhưng mà trong khuôn khổ của buổi ôn lại này thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại ở đây thôi nhá Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục, được không ạ? Chúng ta sẽ nói về phần tiếp tục đó chính là hai nhỏ tác phẩm văn bản Trước tiên là những thông tin về văn bản này hay nói cách khác là thông tin về tác phẩm này nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Và khi ấy thì Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cái cảm xúc trong tình yêu của chính mình. Và bài thơ này thì được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào, xuất bản vào năm 1968 các em nhé. Lưu ý giúp chị ạ, được coi là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào đấy. Bởi vì cái thời điểm ra bài ra đời của bài thơ này cũng chính là một trong số những cái năm tháng Cũng chính là cái năm tháng mà kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt Được không ạ? Nên đồng thời bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Cũng được coi là gì nhở? À bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Cũng được coi là bài ca tình yêu tuổi trẻ Thể hiện sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ Đồng ý không? Nhá, hết sức lưu ý giúp cho chị phần này được không ạ? Thật ra thì ở cái thời điểm này là cái thời điểm mà Xuân Quỳnh chưa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 có thể là bởi vì cứ nghĩ đến mối tình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ là người ta lại nhìn thấy một cái tình yêu tuyệt đẹp của nền văn học Việt Nam hiện đại với lời ước nguyện cuối cùng. Mặc dù họ đã ra đi trong một cái vụ tai nạn thảm khốc Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng, suy cho cùng thì Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cũng đã thực hiện được lời hứa cuối cùng với nhau. Đó chính là, phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã trải qua những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tận của con đường. Và họ thực sự đã thực hiện được lời hứa với nhau là nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Và câu chuyện tình yêu về Xuân Quỳnh, về Lưu Quang Vũ sẽ là câu chuyện tình yêu còn được nhắc hoài, nhắc mãi trong rất nhiều những thế hệ nữa để họ tin tưởng hơn vào những điều tươi đẹp mà tình yêu mang lại cho mỗi chúng ta. Được không ạ? À? Lưu ý giúp cho chị điều này Bây giờ thì quay trở lại đây nhá Chúng mình sẽ có Phần tiếp theo đó là phần 3 Nội dung văn bản Được không ạ? À? Phần nội dung văn bản này ngày hôm nay Chị sẽ tóm tắt lại cho các bạn Cái ý chính ở trong bài thơ sóng Của nhà thơ Xuân Quỳnh và chị nhắc lại với các bạn một lần nữa nhé Đó chính là hiện tại thì chị chỉ còn một khóa học cuối cùng thôi đây là một cái khóa học mà đã đánh dấu cái sự thành công của học văn chị Yên trong 3 năm rồi Chứ không phải năm nay là năm đầu tiên Đó chính là khóa học 10 ngày Chúng mình sẽ học chính xác là vào 12 tháng 6 cho đến 24 tháng 6 Và đây là cái khóa học ôn lại toàn bộ kiến thức dành cho những bạn nào bây giờ đang cảm thấy lo lắng về kiến thức văn Muốn được 7 cộng, 8 cộng hay là 9 cộng môn văn Những bạn nào mà cảm thấy rằng cái việc ôn văn đối với mình bây giờ là một cực hình Hay cảm thấy lo lắng lắng, lo sợ bởi vì kiến thức văn vẫn chưa chắc thì nhất định phải gặp chị Hiên ở trong khóa học này bởi vì đây là thông tin mà nhất định các bạn phải tìm hiểu được không ạ? Hãy cứ tìm hiểu đi để xem có phù hợp hay không. Nhưng chị tin chắc sẽ có rất là nhiều bạn sẽ phù hợp với khóa học này và khóa học này sẽ giúp các em nâng cao được cái số điểm của mình trong kỳ thi sắp tới đấy nhá. Rồi, bây giờ quay trở lại đây chúng mình sẽ có nội dung văn bản. Bài thơ thầy chia ra làm 9 khổ ạ. À. Khổ 1, khổ 2, Khổ 3 cộng khổ 4 Khổ 5 Khổ 6 Khổ 7 Khổ 8 Và khổ thơ số 9 Đây là 9 khổ thơ Chị đề nghị bây giờ tất cả các bạn sẽ tập trung vào đây giúp chị ạ Chị đề nghị bây giờ tất cả các bạn sẽ tập trung vào đây nhé Bởi vì chị sẽ chỉ nói một lần thôi Và sẽ không có lần thứ hai nhắc lại đâu ạ Chị sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nha nào bắt đầu chưa? Sẵn sàng chưa các em? Ok chưa? Chị muốn nhận được cái sự quyết tâm từ các bạn Bạn nào đã sẵn sàng rồi, đã ok rồi, đã quyết tâm rồi giơ tay chị xem nào Những bạn nào đã, đã đã đã sẵn sàng, đã quyết tâm, đã ok rồi giơ tay nào Ai nhở? Ai muốn săn 8 cộng 9 cộng giơ tay nào <laughs> Nào để chị chốt cho một điểm 8 cộng văn nào Các bạn ơi Nào những bạn nào muốn được 8 cộng 9 cộng giơ tay chị xem Nào đưa tay đây nào <laughs> không bên nhau đâu nhá <laughs> Chỉ bên nhau hết hết à, mùng 7 tháng 7 thôi nhá <laughs> Nào các bạn ơi Nào bạn nào Bạn nào quyết tâm giơ tay chị xem Nhá không bên nhau mãi đâu bạn ạ à. Chỉ chỉ bên nhau hết mùng 7 tháng 7 thôi đấy nhá Chốt lại là như thế nhá Sẵn sàng rồi đúng không? Ok, nhìn thấy ở đây rất là nhiều bạn đã giơ cánh tay của mình lên rồi Và đã bày tỏ cái gọi là cái gọi là gì ạ? Tinh thần của mình là đã sẵn sàng rồi Nên bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá <laughs> Mãi bên nhau chị nhớ <laughs> Không mãi bên nhau đâu Chỉ bên nhau hết mùng 7 tháng 7 thôi nhá rồi bây giờ quay trở lại đây này Tất cả các bạn đã sẵn sàng Tất cả các bạn đều mong muốn được 8 cộng môn văn Thế thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu tiếp tục chinh phục nhá Trước tiên này, ok em 8,5 cộng ạ, à, Lan Anh <laughs> Rồi, chị nhìn thấy rồi, nhìn thấy rất là nhiều bạn rồi Nhá, nhìn thấy rất là nhiều bạn rồi Quay trở lại đây, bắt đầu đây, Chúng ta có khổ thơ đầu tiên Ở trong khổ thơ này, hãy lưu ý giúp cho chị về hai vấn đề Vấn đề số 1, đó là sự đối lập trong tình yêu Cũng chính là sự đối lập của người con gái khi yêu cũng chính là sự đối lập của bản thân người con gái. Được không ạ? À? Hai câu thơ đầu tiên, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ được chưa ạ? Lưu ý nhá. Đó là những cái trạng thái đối cực của con sóng. Thế nhưng cái phần nghĩa ẩn chìm ở phía bên dưới mà chúng mình cần phải đi tìm hiểu sẽ là ba cái lớp nghĩa khác nhau. Thứ nhất, chính là những cảm xúc đối lập trong tình yêu để tạo ra cái sự thú vị và bí ẩn của địa hạt tình yêu. Bên cạnh đó cũng là cái sự đối lập của chính bản thân người con gái khi yêu. Vui ngay đấy, nhưng cũng buồn ngay đấy. Thế nên bới bảo là em bảo anh đi đi là anh phải dừng lại. Em bảo anh đừng đợi là anh không được về ngay Lời nói gió thoảng bay đôi mắt Huyền đẫm lệ Tại vì anh ngốc đấy nên là không có hiểu gì về em cả được không ạ? À? Chính vì là anh ngốc nên anh mới không hiểu gì về em, được không ạ? À? Và đó cũng chính là cái sự đối lập trong chính bản thân người con gái. Bên ngoài thì có thể là rất mạnh mẽ, rất là độc lập, nhưng mà sâu thẳm bên trong là một tâm hồn yếu đuối mà thôi, được không ạ? À? Lưu ý giúp chị nhá. Tiếp tục, hai câu thơ tiếp theo, chúng mình sẽ có một cái thông điệp mới mẻ trong tình yêu. Đó chính là cái sự chủ động trong tình yêu mà người con gái cần phải nắm giữ. Đã nói rồi, chẳng sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Đối với Xuân Quỳnh, đó phải là sự bứt phá nếu như đã gì ạ à? à nếu như đã tìm thấy cái đích đến cái điểm đến ở trong cuộc đời của mình thì đối với xuân quỳnh cần phải có một cái sự chủ động giống như con sóng không chấp nhận cái giới hạn nhỏ bé chật hẹp của sông sóng vươn ra biển lớn nơi mà mình thuộc về cũng giống như em em dám đặt để những cái tình cảm tầm thường của mình ở lại để hướng đến anh tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình được không ạ? À? Điều này cực kỳ phù hợp với phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh. Tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa. Đồng ý chưa? Lưu ý giúp chị nhé, xong khổ một. Khổ hai chúng ta có ở đây là khát vọng tình yêu. Được không ạ? À? Khổ hai chúng mình có ở đây là khát vọng tình yêu. Có thể thấy rằng Ai sinh ra trong cuộc đời này chẳng mang trong mình khát vọng muốn được yêu và được đắm chìm trong tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Ông Hoàng Thơ Tình Việt Nam, à ông Hoàng Thơ Tình gì ạ? À ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu đã từng phải thốt lên những phần thơ như thế để chứng tỏ một điều rằng nếu như các em ấy là những người mà đang cảm thấy em không cần tình yêu, em vẫn có thể sống rất tốt, sống rất hạnh phúc. Chỉ là em chưa gặp người ấy thôi. Để Đến khi mà gì ạ? Đến khi em đã gặp người phù hợp với bản thân của mình rồi Thì mọi cái lý lẽ trước đây đều là vô nghĩa lý Đó chính là khát vọng tình yêu Chỉ cần trong trái tim vẫn còn đang đập những nhịp bồi hồi Thì quá khứ, hiện tại hay tương lai Khát vọng tình yêu cũng sẽ là khát vọng trường tồn mãi mãi nhá. Đây là hai là cái đoạn thơ nói về khát vọng tình yêu được chưa ạ? Đến khổ thơ số 4 và khổ thơ số 5, khổ thơ số 3 và khổ thơ số 4. Chị đã nói cùng với các em rồi Chúng mình có hai cái khổ thơ để nói về cuộc truy tìm và các em cũng đều biết rằng cuộc truy tìm này của chúng mình là cuộc truy tìm căn nguyên của con sóng, thế nhưng cũng là cuộc truy tìm căn nguyên của tình yêu. Khi mà em đã rất cố gắng để em muốn đi truy tìm xem cội nguồn gốc rễ căn nguyên của tình yêu là gì Thì cuối cùng câu trả lời mà em nhận được lại là một cái lắc đầu vô cùng đáng yêu Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau Hay nói cách khác nhá, chúng ta thấy rằng là gì nhở? Hay nói cách khác, chúng ta rút ra được một cái quy luật cuối cùng của tình yêu Đó chính là tình yêu chẳng có bất cứ một quy luật nào cả Và tất cả những quy luật đó chỉ thuộc về trái tim mà thôi được không ạ? À? Nhá, chỉ thuộc về trái tim mà thôi Thuộc về lý lẽ của trái tim mà thôi Để rồi đến khổ thơ số 5 Xuân Quỳnh bắt đầu viết về một trong số những tín hiệu đầu tiên của tình yêu Đó chính là nỗi nhớ Các bạn ơi, nếu như bây giờ chị nhắc đến phần này <laughs> Nếu như bây giờ chị nói về nỗi nhớ mà các em đang bắt đầu trong đầu các em bắt đầu đang nghĩ đến hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đấy hay là bắt đầu đang phải đang nghĩ đến hình ảnh của một bạn ví dụ như anh bạn ngồi cạnh bên mình này hay là một anh um, gì ạ à? à hay là một anh khóa trên một bạn khóa dưới thì chị tin một điều rằng là các em đã bắt đầu nhận được những tín hiệu đầu tiên của tình yêu tuổi học trò rồi đấy, được không ạ? Bởi vì chị sẽ phải thông báo cho các bạn một cái thông tin cực kỳ quan trọng Đó chính là nỗi nhớ chính là tín hiệu đầu tiên của tình yêu được không ạ? À? Nỗi nhớ chính là tín hiệu đầu tiên của tình yêu Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ mà Một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu mà Bởi vì chẳng có ai yêu mà lại không thương nhớ cả Nhá, <laughs> hãy lưu ý giúp chị điều này Không có ai yêu mà lại không nhớ nhung người ta cả Và ở đây Xuân Quỳnh cũng không phải là một ngoại lệ ở đây viết về nỗi nhớ, Xuân Quỳnh đã phải dùng tận tới 6 câu thơ đấy. Mở rộng biên độ của khổ thơ để diễn tả cho nó trọn vẹn cái gì ạ? À? Cái sự sâu sắc, cái sự da diết của nỗi nhớ thương anh đấy. Bốn câu thơ đầu là hình ảnh gì nhở? À, bốn câu thơ đầu là hình ảnh của con sóng. Sóng bây giờ là nỗi nhớ sóng nhớ bờ Và để rồi hai câu thơ cuối phải tự tách mình ra khỏi sóng Để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh Nhớ người ta làm gì mà nhớ nhiều thế Bao trùm cả không gian Bao trùm cả thời gian Nhớ cả ngày cả đêm Nhớ dưới lòng sâu nhớ trên mặt nước Để rồi nhớ cả trong ý thức Trong tiềm thức và cả trong giấc mơ của mình Cũng nhớ về người ta Đó chính là nỗi nhớ của tình yêu các bạn ạ <laughs> Thế à mình biết yêu rồi ư à <laughs> <laughs> Các bạn biết yêu chưa? Các bạn biết yêu chưa? Đấy chính là tín hiệu đầu tiên của tình yêu Một nỗi nhớ da diết và khắc khoải khi mà bước vào tình yêu ấy thì con người ta sẽ luôn luôn muốn hướng tới một cái điều mà giống như chị nói với các bạn đó chính là khát vọng thủy chung được không ạ à? khát vọng thủy chung Ai chẳng mong điều này nhở Ai chẳng mong điều này Ai chẳng gì ạ à? Ai chẳng muốn là mình sẽ có một cái tình yêu thủy chung và trọn vẹn Thế nên lúc nào mình cũng ước là gì ạ à? Sau này à, em sẽ nấu cơm mà Tập kho cá với thơm mà mình quay còn mỗi bữa cơm mà Đúng không ạ? Ai cũng mong là mình sẽ chỉ cần có một tình yêu bình yên, bình yên, bình yên thôi Và cái khát vọng Thủy chung là khát vọng bất cứ một người nào khi bước vào tình yêu cũng muốn hướng tới Và Xuân Quỳnh cũng đâu có ngoại lệ đâu Xuân Quỳnh nói rằng Dẫu cho đó là khoảng cách của không gian Xuôi về phương Bắc ngược về phương Nam đó có thể là những nghịch lý mà chúng ta sẽ phải gặp trong cuộc đời. Thế nhưng điều quan trọng nhất, vượt qua tất cả những nghịch lý của cuộc đời ấy, Vượt qua khoảng cách ấy, trái tim của em vẫn chỉ có duy nhất một phương để hướng về thôi. Đó là phương anh, phương của tình yêu đích thực, phương mà nơi em đã đặt trọn vẹn niềm tin trong trái tim của mình. Đây là khát vọng thủy chung mà Xuân Quỳnh hay bất cứ người con gái nào khi bước vào tình yêu cũng muốn hướng tới nhá Lưu ý giúp cho chị điều này được không ạ? À? Để rồi đến khổ bảy Xuân Quỳnh lại càng khẳng định thêm về niềm tin của tình yêu được không ạ? À? Xuân Quỳnh lại càng càng khẳng định thêm về niềm tin của tình yêu Có bao giờ con sóng không xô vào bờ đâu em Đúng không ạ? À? Có ai đếm được hết những vì sao trên trời? Và đối với Xuân Quỳnh thì cũng như thế. Con sóng dù phải vượt qua muôn trùng khó khăn, cuối cùng cũng sẽ xô vào bờ. Giống như em, vượt qua muôn trùng cách trở, rồi cũng sẽ tìm được đến anh, tình yêu đích thực ở trong tình, gì ạ? À? Tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Được không ạ? À? Đây chính là khổ thơ số 7 Khổ thơ nói về gì nhở? Khổ thơ nói về niềm tin mãnh liệt vào tình yêu được chưa? Em chưa biết yêu à? <laughs> Thật không đây. Ở đây không biết là tin các bạn được bao nhiêu phần trăm nhỉ? Ở đây không biết tin các bạn được bao nhiêu phần trăm <laughs> Khó quá, không biết tin các bạn được bao nhiêu phần trăm đây Được chưa nào? Rồi, tiếp tục nhá Chúng mình có khổ thơ số 8 Đây chính là một trong số những khổ thơ mà người ta nói rằng là Có lẽ đây chính là khổ thơ để thể hiện rằng Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thùa Bởi vì các em phải hiểu là như thế này con gái ấy bước vào tình yêu ấy Bao giờ thì họ cũng sẽ mang trong mình những cái lo âu và chăn trở bởi sự mong manh của thời gian và phôi pha của tuổi trẻ Thế nên ở trong một bài thơ khác Xuân Quỳnh mới viết là Mùa thu nay sao bão rông nhiều, những cửa sổ con tàu chẳng đóng giải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm, em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh Em lo âu trước xa tắp đường mình, trái tim đập những điều không thể nói, trái tim đập cồn cào cơn đói, ngọn lửa ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn. Hay là Xuân Quỳnh cũng đã từng viết Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em vô ý cỏ găm đầy Tình yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay lúc nào cũng thế. Xuân Quỳnh cũng mang trong mình một cái lo âu chăn trở bởi vì sợ mình già đi, mình xấu đi và mình sẽ không còn xứng đáng với tình yêu của mình nữa. Ý là như vậy. Và đó là những cái lo âu chăn trở mà chúng ta thường thấy khi người con gái bước vào tình yêu. Đó là lý do tại sao gọi Xuân Quỳnh là người đàn bà của muôn thuở được không ạ? À? Và cuối cùng chúng ta có khổ thơ số 9 Đứng trước những cái lo âu chăn trở đó Xuân Quỳnh đã tìm ra gì ạ? À? Xuân Quỳnh đã tìm ra một cái giải pháp cho chính bản thân mình Đó chính là khát vọng hóa thân Ở ngoài kia đại dương tôi nhìn thấy muôn trùm con sóng Còn sóng, còn biển, còn Đại Dương Và Đại Dương sẽ mãi mãi hát cái khúc ca tình yêu của chính mình Thế nên ở đây Xuân Quỳnh đã nguyện xin được làm một con sóng nhỏ Để có thể hòa nhập vào tình yêu của biển lớn Đại Dương Và đó cũng chính là cách mà Xuân Quỳnh mang tình yêu cá nhân của mình Để hòa nhập vào cùng với tình yêu Tổ quốc Để vừa vĩnh viễn hóa tình yêu Và càng làm cho tình yêu của mình trở nên có ý nghĩa hơn được không ạ? À? Các bạn ơi, ok chưa? <laughs> Đấy là 9 khổ thơ trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Các bạn đã nắm được hết về bài thơ này chưa? Các em đang học văn và các bạn đang có khó khăn gì muốn chị giải đáp không? Nào, các bạn à, có có muốn chị giải đáp gì không? <laughs> Xin chào các em, ừ ok nhá Rất là nhiều bạn <laughs> Rất là nhiều bạn, à, rất là nhiều bạn đang ờ, để lại bình luận ở đây <laughs> Mấy đứa này cảm giác kiểu tiêu cực nhở Nào các bạn ơi Đấy là chín khổ thơ trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Đương nhiên là khi mà phân tích cặn kẽ Thì chị còn đi với các bạn từng từ, từng chữ cơ, tất cả mọi thứ cơ Đấy, đấy mới là cái quan trọng Còn ở đây là chị chỉ nói qua để các bạn nắm được về nội dung chính của tác phẩm này Và các bạn có phương hướng để các bạn sẽ học kỹ lưỡng hơn thôi Bây giờ chị đang muốn hỏi là không biết các bạn có cái câu hỏi gì muốn hỏi chị về việc học văn hay không Ở đây chị thấy các bạn toàn nói chuyện với nhau rồi Không hiểu kiểu gì Toàn nói chuyện với nhau thôi Mà Toàn nói cái câu chuyện gì ấy Vấn đề là như vậy <laughs> Toàn nói cái câu chuyện gì ấy Trời ơi Gì đây một thoáng lo âu về sự vĩnh cửu của tình yêu Cái gì nữa đây Các em đang viết cái gì đây, <laughs> Hả Các em đang viết cái gì đây, <laughs> Nào có muốn đặt câu hỏi gì không Nếu mà các bạn không muốn đặt câu hỏi là chị sẽ dừng phát trực tiếp ở đây nhá Chị viết lại mấy câu thơ của Xuân Quỳnh đi À chị lấy cái đoạn thơ đấy Một là trong bài thơ Hoa cỏ may của nhà thơ Xuân Quỳnh Hai là bài thơ tự hát của nhà thơ Xuân Quỳnh Các bạn có thể chủ động tìm nhá Ok chưa? Các bạn có thể chủ động tìm nhá được không ạ? À? à, làm sao để viết văn không giống như liệt kê? Vậy thì các em sẽ phải có những cái phần kết nối lại. Hay nói cách khác là các bạn sẽ phải luyện phần diễn đạt của mình nhá. Được chưa nào? À, mở rộng liên hệ sóng nên qua tác phẩm nào? Nên lựa chọn theo hai hướng sau. Một là các em tìm các cái bài thơ cuộc thùng uh, thuộc cùng đề tài tình yêu. Hai là các em sẽ tìm những cái bài thơ của Xuân Quỳnh thuộc cùng tác giả nhá. Ok chưa nào? Đồng ý không? Ok chưa? Đồng ý chưa nào? <laughs> Ok, được nhá. Đấy thì các em cứ tìm theo cái đấy có nhiều ngữ liệu liên hệ lắm. Nhưng mà trước tiên ấy thì chị nghĩ là cái quan trọng nhất là các bạn phải học chắc kiến thức nền đã rồi được không ạ? À? Chứ không thì à, chị lại sợ là kiến thức nền còn chưa chắc đã bày đặt đi mở rộng để làm cái gì kiểu vậy nhá. Kiến thức nền còn chưa chắc thì mở rộng làm cái gì? <laughs> ok chưa nào? À các bạn ơi có câu hỏi gì nữa không? Chị có thể sẵn sàng giải đáp cho các bạn khó học vào chị ạ à. Thế thì mình phải lăn xả thôi Ừ chị cũng rất là hóng khóa học 10 ngày Huy Minh ạ à. Cùng gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày nhá Đợi chờ một vài ngày nữa thôi Sắp khai giảng rồi Cố gắng lên nhá Cố gắng lên, ok không? Cố gắng lên nhá Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn em <laughs> Chị có giảng đất nước không ạ? À? Trích đoạn đất nước chi trong trường ca mặt đường khát vọng mà À ok, một hôm nào đấy như bao hôm nào Chị sẽ à, trao đổi và chia sẻ với các bạn về cái đấy nhá Được không nào? Thế à, cảm, cảm ơn em rất nhiều vì đã phản hồi rất là tốt cho văn chị Hiên Bọn chị sẽ tiếp tục cố gắng nhá. Được không ạ? À? Bọn chị sẽ tiếp tục cố gắng Khó phân tích chị ơi Nếu mà khó phân tích thì phải tìm hiểu ngay khóa học 10 ngày thôi Thì các em sẽ thấy cái phần phân tích Chưa bao giờ lại trở nên đơn giản như thế nhá Được không ạ? À? À khóa học 10 ngày gồm những gì? Học cả đọc hiểu, học cả nghị luận xã hội và học cả nghị luận văn học nha. Muốn tìm hiểu chi tiết về lộ trình nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhá. Chị thì không bao giờ đoán đề đâu nhá Chị không bao giờ muốn đoán đề đâu Duy Thái ơi em nhắn tin cho admin để đăng ký khóa học giúp chị nhá Chị ơi thêm lý luận văn học thì thêm như thế nào Bây giờ mình cứ chắc cái phần viết kiến thức nền đi đã nhá Lúc nào cũng hỏi về lý luận văn học nhưng có bao giờ hiểu nó là cái gì đâu <laughs> Em bước chị khai giảng sớm hơn em ngóng lắm mà Thế à à, <laughs> ok <laughs> Đồng ý Việt Bắc để hôm khác hướng dẫn nha Được chưa nào Rồi à, học phí của khóa học 10 ngày bây giờ hiện tại là bao nhiêu nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiền ngay đồng ý không ạ <laughs> rồi các bạn ơi à, có lẽ là ngày mai chúng mình sẽ có một bài văn xuôi đấy nhá thế nên các bạn đừng quên việc là quay trở lại với fanpage học văn chị hiền để tiếp tục ôn tập nha Đồng ý không nào? Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì các em đã dành thời gian cho học văn chị Hiên. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây để hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ gửi lời chào tới các bạn và chúc các bạn sẽ ngủ thật ngon nhá. Chị sợ là nhiều bạn nghe giảng xong là cũng đã đi ngủ rồi. Học 10 ngày có kịp không? Chắc chắn kịp nhá Chắc chắn kịp Vì sao thế thì nhắn tin cho admin để được giải thích chi tiết <laughs> Đồng ý không ạ? Rồi, cảm ơn các em rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Bye bye